khuyến mãi sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng bếp ga của thị trường nội địa Nhật model của bếp là IC N30BR mã số của bếp là 006636 đây là ngoại thất bên trong của bếp bếp còn rất đẹp đó các bạn Rồi. lò nướng là bên trong còn à, sạch luôn sạch sẽ luôn hình như chưa có sử dụng luôn thì ờ, trước tiên tôi giới thiệu ờ, bếp để giao cho khách thì tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một số bếp ga chức năng cơ bản chức năng cơ bản là bếp là phá ga khi nước cạn nồi và phá ga tự động khi ờ, gió thổi tắt lửa đây phá ga từ ờ, cạn nồi là nó nhờ cái ờ, cảm biến này còn mà phá ga tự động khi gió thổi tắt lửa thì nhờ cái cái que cảm biến giống như món hàng này các bạn đó thì uh, bếp ờ, số 1 hiệu Rinnai bếp này có giá uh, ờ, 1 triệu 7 mã số của bếp là 05224 bếp này bếp mặt men ngang mặt men nha các bạn tiếp theo là bếp uh, 62 à, yeah. bếp này cũng ờ, mặt men luôn giá một triệu rưỡi tại vì cái bếp nó cái mặt đó trước đây nó bị ố vàng nè nên cái à, bếp này nó cái giá nó vậy nhưng mà thật sự trong bếp này nó còn đẹp luôn bếp này được gắn công tắc nữa công tắc gan nữa gan nghiêng chào à, xào thoải mái luôn không lo bị à, tắt lửa các bạn gặp qua đây các bạn sử dụng còn bếp số 3 hiệu Paloma bếp này giá 1 triệu tư thì à, các bạn như mua muốn mua bếp à, số 1 này à, mà muốn gắn công tắc gan chiên xào thoải mái như trên này á thì các bạn liên hệ với shop shop sẽ liên hệ với Nam qua số điện thoại 0909 306 149 để có hướng dẫn đó. tiếp theo là bếp 65 hiệu Paloma à, 900 343 cái à, bếp này có giá 2 triệu rưỡi bếp này cũng à, mặt mang chống xước luôn tiếp theo là số 6 bếp này giá 1 triệu 6 có gắn công tắc gan Đó. tiếp theo là bếp 67 ờ, hiệu nay cái này bếp ờ, mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu tư đó, như các bạn nào muốn ờ, mua bếp nào thì các bạn chụp lại cái màn hình điện thoại để gửi về cho shop shop sẽ tư vấn các bạn tiếp theo là bếp uh, số 8 hiệu Paloma bếp này có giá 1 triệu 2 bếp này cũng ờ, mặt sơn luôn các bạn nắp nó mặt sơn tĩnh điện tiếp theo là bếp số 9 à, 1 triệu 6 cái mã số của bếp là được ờ, bên shop ghi ở bên đây thì các bạn muốn mua thì ờ, chụp màn hình lại gửi những này cho shop shop sẽ gửi thông tin bếp chi tiết rồi tư vấn các bạn xem tiếp theo là bếp số 10 giá 3 triệu 2 bếp này thì có ờ, nút ờ, chức năng 3 giây Đó. các bạn muốn gắn ờ, công ta công tắc hay là nút chiên xào lên thì kết hợp vô nút 3 giây này công tắc gan chiên xào thì kết hợp vô nút này thì nhiệt độ nó sẽ tăng lên nó sẽ không làm cho các bạn đi tắt lửa tiếp theo là bếp ờ, mặt kính bếp này phun ờ, chức năng giá 8 ờ, triệu thì bếp này được kiền kiền dây nóc nè nắp khối bằng dây nóc luôn đó là làm phun chức năng bằng dây nóc bếp số 15 giá 4 triệu rưỡi tiếp theo bếp số 16 giá 9 triệu tiếp theo nữa là bếp ờ, bếp ga âm bếp này số 18 mã số bếp là 00136 bếp này có giá là 8 triệu tiếp theo cũng là bếp gam luôn bếp số 19 bếp này giá 8 triệu luôn tiếp theo đó là số 20 cũng bếp ga âm luôn giá 8 triệu hay là số 21 này bếp từ âm bếp này giá 2 à, triệu 7 bếp này là giá 2 triệu 7 này là chưa vệ sinh nha các bạn nếu mà các bạn muốn uh, mua về nhà vậy mình tự mình vệ sinh được hay là để shop vệ sinh được shop vệ sinh thì uh, giá nó là thêm 600 ngàn nữa đó là nó 3 triệu 3 Đó. tiếp theo à, bếp 22 giá 2 triệu 9 bếp này cũng chưa vệ sinh luôn bếp này nếu mà vệ sinh xong thì giá nó là 3 triệu rưỡi nha các bạn Đó. tiếp theo là bếp 23 giá nó 3 triệu thì à, bếp này cũng chưa vệ sinh luôn như cái vàng này là cũng chưa vệ sinh hết và nếu các bạn mà muốn à, vệ sinh thì à, thì thêm à, 600 đó bếp số 24 giá 3 triệu đây là cũng bếp à, tự âm luôn số 25 giá 3 triệu luôn Nói chung là mấy bếp này là chưa vệ sinh 27 số 27 cũng cũng là 2 triệu 7 biết nó cũng chưa vệ sinh luôn nếu mà bếp này vệ sinh thì nó 3 ờ, triệu 3 nha các bạn rồi bây giờ tôi sẽ quay về cái ờ, cái bếp chính ừ. giờ tôi sẽ đóng nắp lại thì như lúc nãy tôi giới thiệu là bếp này à, bên trong còn rất, rất đẹp luôn đây là ngoại thất bên trong của bếp đó, còn mới luôn giờ tôi sẽ đóng nắp lại test những chức năng ờ, cơ bản cho các bạn xem đây là ngoại thất bên trong của bếp Đó. bếp còn đẹp những uh, bếp ở ở bên ờ, shop cây không khuyến mãi được bao lưới những khoảng trống được bao lưới như thế này tránh trường hợp uh, chuột vào bên trong cắn đứt dây điện tôi sẽ à, chức năng đầu tiên tôi sẽ mở bếp lên là khóa ra khi gió thổi tắt lửa sẽ mở à, hai bếp nấu và một nướng tôi sẽ bớt lửa nhỏ lại để thực hiện cái chức năng khóa à, ga khi gió thổi cách nữa từ 5 đến 7 giây bếp sẽ khóa ga là kèm theo tiếng bếp có bếp thì đóng gà la thì theo một số à, thiết kế của bếp bếp thì có à, lò nướng nè bằng cái nóc chỉ bằng cái nóc đó, tiện lợi vệ sinh khi rửa luôn mình nấu nướng cũng tiện lợi nữa tiếp thì bên trong hột nướng vẫn còn đẹp không có sơn gì hết hình như cũng như còn mới luôn đây bếp nó khóa ra để ba biết công tắc vẫn còn mở tiếp thì ờ, xuất xứ từ Nhật Bản Nhật ờ, Nhật Bản bền tiết kiệm an toàn tiết kiệm ga thực tế gia đình 4 ờ, người ngày nấu ăn hai buổi thì một bình ga giá 320 các bạn sử dụng được hai tháng gửi tức là một tháng chỉ hơn 150.000 tiền ga sử dụng bếp ga nội địa Nhật trong vòng 2 năm thì tiền tiết kiệm ga sẽ bằng tiền các bạn mua bếp như ban đầu bếp thì à, an toàn có cảm biến à, cảm biến khóa ga tự động đây cảm biến khóa ga tự động đó còn đây cảm biến à, khóa ga khi nước cạn nồi bếp thì có lò nướng bằng à, dĩ bằng cái nóc cái là nướng bằng cái nóc luôn thì à, các bạn à, tiện lợi dễ dàng vệ sinh khi sử dụng mở lên là sử dụng ngay không mất thời gian và công sức để đốt lửa than nướng được mọi loại thứ các bạn nướng thịt hay cái gì bự các bạn xách miếng mỏng từ 20 cm thôi bạn để đây mình dễ chở nướng thì các bạn chế ít nước vô đây nè nước cái này nè để khi mình vệ sinh lau chùi nó cũng dễ nữa bây giờ tôi sẽ thử ờ, chức năng thứ hai là khóa ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt này để thay thế cho hai cái đáy nồi các bạn ở nhà sử dụng ờ, nồi ờ, nồi dày á để nó giữ cái nhiệt độ ờ, phá ra khi nước cạn nồi là nhiệt độ từ hai trăm rưỡi đến 300 nó sẽ phá ra các bạn ở nhà sử dụng cái nồi mỏng nồi dày á xin lỗi các bạn nồi dày á thì bếp sẽ có nhiệt giữ được độ từ 250 đến 300 thì sẽ phá ra còn các bạn mà sử dụng nồi mỏng á, thì lửa nó sẽ tản ra nó không giữ nhiệt độ thì các bạn có thử cả nào nó cũng không bao giờ phá ra khi nước cạn nồi được bếp ờ, thì ờ, đánh lửa điện tử bằng IC đánh lửa điện tử IC bằng hai cục bên đại nhà sản xuất Nhật Bản á an toàn lên hàng đầu khi các bạn mà mở một bếp lên ấy, thì ờ, cả bếp nấu và nướng nó đều đánh lửa đánh lửa theo mục đích để đốt ga nếu có rò rỉ ở bên trong nên bếp ga Nhật hao pin hơn bếp ga Việt Nam pin con thỏ pin con ngó dùng chỉ được 15 ngày pin Panasonic hay Toshiba thì các các bạn dùng chỉ được 30 ngày thôi mấy cái pin này kém thì các bạn nên tránh ra dây bếp bên à, phải là nó 230 rồi còn bếp bên trái nó cũng vậy luôn các bạn còn để mà khắc phục về pin thì shop à, bán và tặng kèm pin sạc sử dụng được 3-4 tháng mỗi lần sạc độ bền của pin thì từ 2 đến 3 năm giúp quý khách không có tốn chi phí để mua pin nữa đây bếp bên trái là hai trăm rưỡi rồi bên phải biết bên trái là hai hai trăm tư thì à, bán và tặng kèm theo thì à, bộ sinh sạc có cọng dây dài 3 mét bạn à, tiện lợi cắm sạc ha đây biết bên trái của tôi đã à, phá ra nhiệt độ là 230 240 nó nhảy lên các bạn giờ biết phải cũng phá ra luôn tùy theo mỗi thiết kế của dòng bếp công tắc vẫn còn mở nè thì à, để khắc phục chị pin thì à, đây trước khi tặng hay là bán thì shop sẽ đánh à, dấu cộng dấu trừ dấu cộng này các bạn quay ở quay ra ngoài còn dấu trừ các bạn ngay vô trong ha thì một cục pin thì ngắn nên sử dụng thêm cái lò xo các bạn móc vô đây nó vô dấu cộng này đó các bạn muốn biết bên đầy bên yếu thì các bạn phải nghe theo cái nhiệt ờ, đánh lửa nó nè như về là pin còn đầy nè đó còn mà nếu mà à, pin yếu thì nhiệt lửa nó sẽ đánh yếu dần đó. nên các bạn phải ờ, sạc pin thì các bạn vừa xài vừa sạc giờ nấu vừa sạc cũng vẫn được luôn mỗi lần sạc thì 18 tiếng các bạn sạc qua đêm vẫn được ha thì ờ, lúc mà lúc nào mình không có nấu thì ờ, bằng mình sạc đi sạc cho nó pin nó giữ ờ, cái độ bền nó an toàn hơn thì pin uh, pin yếu thì sạc vô màu đỏ thì còn pin đầy thì cái, cái đèn này chuyển qua màu xanh bếp này thì không có ờ, chức năng hẹn giờ nấu hay nướng thì ờ, nếu mà các bạn muốn ờ, gắn công tắc gan chiên xào thoải mái thì liên hệ qua shop shop sẽ hướng, hướng dẫn à, qua Viber qua Zalo Facebook của Nam 0909 306 149 thì đặc biệt dòng bếp ga ở bên shop rẻ hàng khuyến mãi phân phối có công tắc gan chiên thoải mái không lo bị à, tắt lửa bếp ở những nơi bán khác thì không có chức năng này thì à, shop à, có chức năng thì shop có bán thêm cái cục hẹn giờ từ 1 đến 60 các bạn muốn biết những cái món nào mà chín thì ờ, như 10 phút 15 phút chín thì các bạn có thể can bấm vô đồng hồ này nè đó từ 1 đến 15 thì những cái thời gian rảnh thì các bạn có thể làm công việc khác trong gia đình nó cũng tiện lợi nữa tiện lợi khi nấu các bạn không lo phải canh không không lo canh chừng bếp nữa đó. không lo nấu quên tức là tiết kiệm ra tiết kiệm ờ, tiết kiệm tiền tiền À, đảm bảo à, an toàn cháy nổ thì à, bên shop có bán thêm quanh ga hiệu Namilet 345m đó bếp này thì mang công nghệ Nhật nhưng mà sản xuất tại sản xuất tại khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh shop rẻ hơn khuyến mãi bảo hành một năm cho sản phẩm bếp ga một đổi một trong vòng 10 ngày đầu sử dụng nếu bếp có lỗi thì liên hệ qua anh Nam Zalo Facebook 0909 306 149 rẻ hơn khuyến mãi có phân phối hệ thống bếp ga nội địa Nhật trên khắp cả nước các cửa hàng bếp ga tại các tỉnh muốn phân phối bếp ga nội địa Nhật thì liên hệ với anh Nam qua Facebook Zalo 0909 306 149 để có chính sách ưu đãi dành cho các đại lý các bạn mà xem trên YouTube hay trên ờ, TV á, thì có thể đọc vào robot để tìm kiếm từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để xem thêm nhiều video thử bếp nội địa Nhật của chúng tôi các bạn ờ, đăng ký vào nút ờ, subscribe bên dưới á, video á, để đón thêm những video thử bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ các bạn mình cùng xem buổi thử bếp giao cho khách đến đây đó xin hẹn lại các bạn buổi hai bếp, buổi live bếp tiếp theo